Báo giá các dòng Galaxy Note tại MSM170 lạch chay. Galaxy Note 9 Mỹ Lai New 99%, giá 6 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 9 Hàn Quốc Lai New 99%, giá 6 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 10 Plus 5G Hàn Quốc Lai New 99%, giá 10 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 10 Plus Mỹ Lai New 99%, giá 10 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 10 Plus Mỹ là nhiều full box, giá 11 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 25G Hàn Quốc Live New 99%, giá 13 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 29 hãng mới nguyên SIM, giá 14 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 20 Ultra chính hãng mới nguyên siêu, giá 17 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Galaxy Note 20 Ultra 5G Hàn Quốc full box, giá 17 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 Galaxy Note 20 Ultra 5G chính hãng mới nguyên siêu full box, giá 19 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng,